Ok hello, chào mừng anh em uh, tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cùng với kênh uh, Tiếng Soi Kèo nhé anh em Thì uh, tiếp theo đây Tiến sẽ lên thêm cho anh em một cái trận đấu tại giải cúp C2 châu Âu nhé uh, Tiến sẽ lên cho anh em thêm một cái trận giữa cái thằng uh, uh, Sporting với Juventus nha anh em Thì trận này được diễn ra cùng giờ với trận đấu giữa Sevilla với MU Đó, trận tứ kết lượt về cúp C2 châu Âu diễn ra vào lúc 2 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì riêng cái trận Sevilla với MU Tiến cũng đã lên cho anh em tại cái kênh tiếng bóng đá anh em có thể vào để tham khảo các mã kèo ở trận đấu này nhá đấy thì cùng giờ cùng giờ vẫn còn có hai trận đấu khác tại cúp C2 như là Roma với uh, uh, cái thằng uh, Fe, uh, Feyenoord này đó rồi USG với uh, Leverkusen này còn tại cúp C3 tạm gọi cái giải đấu này là cúp C3 nhé anh em thì có trận đấu giữa Nai với Basel này hoặc là West Ham với ren này đấy rất là nhiều trận đấu hay cho anh em ờ, có thể tham khảo các mã kèo cũng như cho anh em có thể đầu tư luôn nhưng mà nếu mà tiến không có thời gian để lên hết các video ở các trận đấu này ấy thì anh em có thể uh, uh, vào cái nhóm của tiến hoặc là cứ kết bạn qua cái số zalo ấy tiến sẽ hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái trang để chơi cũng như là đưa tất cả anh em vào nhóm để nhận những cái bản kèo mà nó chuẩn nhất đấy nhưng mà chắc chắn với anh em rằng tiến sẽ uh, à, không lên hết các video của trận đấu này đâu vì cái thời gian có hạn anh em tiến còn phải làm nhiều công việc khác nữa đấy cho nên nếu như mà anh em thật sự cần hết các mã kèo ở các trận đấu này thì cứ liên hệ đi à, đủ điều kiện tiến đưa anh em vào nhóm thì tiến sẽ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 có rất nhiều mã kèo hay cho anh em đó ăn ăn cao mà bị uh, thua vẫn có hoa hồng riêng cho anh em luôn đó mình kiểu như mình thua mình bị hoàng mình được hoàng là một ít anh em chơi như vậy mới gọi là chơi đúng không còn chơi qua thầu qua cò thì vừa bị mất phí mất like rồi bị tụi nó uh, chơi tụi nó hạ kèo tùm lum hết nói chung rất là lobu anh em đó thật sự anh em cần một trang chơi cần vào nhóm đủ điều kiện tiếng nói cứ liên hệ với tiếng đi số zalo 0963 731 346 hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tiến qua bốn cái đường link ở dưới phần mô tả video ấy thì mỗi video tiến đều dán những cái đường ờ, link uh, cá nhân như là facebook nè tele fanpage cùng với tiktok anh em chỉ cần ấn vào cái phần mô tả thôi sẽ thấy được những cái đường link cá nhân này và ấn trực tiếp vào đấy sẽ tìm ra được cái tên uh, chính thức của tiến à, và tiến cũng chia sẻ thêm hiện tại cái telegram của tiến bị giả mạo khá là nhiều nha anh em cho nên anh em hạn chế tìm cái tên kèo bóng cao tiến trên telegram nhé thay vào đó anh em có thể ấn trực tiếp vào những cái đường link dưới phần mô tả đó còn không thì cứ liên hệ qua cái số zalo ok thì quay trở lại với trận đấu giữa cái thằng Sporting với Juventus thì à, trước tiên tiến sẽ cho anh em xem về cái mã kèo của cái trận đấu này mà cái đã đưa ra đây thì hiện tại nhìn vào màn hình anh em có thấy à, nhà cái đã đưa ra tỷ lệ kèo cho đội chủ nhà Sporting chấp đội khách Juventus với mức chấp là 0.25 đó và hai đội cũng có mã kèo đồng ở ngay trong hiệp 1 nha anh em còn mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.25 cả chặn này cùng với mã là 0.75 tài xỉu ở ngay trong hiệp 1 à, ngoài ra còn có mã kèo gốc cho anh em chơi này à, góc tài xỉu là 9.5 à, cho mã tài xỉu cả chặn và ở ngay trong hiệp 1 cũng có mã tài xỉu gốc là 4.5 nha anh em à, ngoài ra thì à, à, với cái lợi thế sân nhà Sporting ngoài kèo chấp trước Juventus cũng có thêm cái mã chấp gốc nữa anh em Sporting chấp gốc đến 1.5 à, chấp góc khá là cao trước Juve cũng như là sẽ chấp góc 0.75 ở ngay trong hiệp 1 trước Juventus luôn đấy thì với những mã kèo hiện tại Tiến đã sàng lọc ra để lựa chọn những cái tỷ lệ kèo mà mà nó ok nó chuẩn chỉ nhất để Tiến đưa lên trên đây cho anh em tham khảo và Tiến không thể nào mà đưa những cái trang lên trên cái YouTube được nữa vì nó sẽ quét anh em đó như là vi phạm cái chính sách à, cái chính sách mà đưa những cái video à, à những cái hình ảnh mà cờ bạc cá cược lên đấy cho nên Tiến sẽ hạn chế đưa những cái trang lên nhé đó chỉ cần anh em tin tưởng muốn có một trang chơi uy tín muốn tì cứ tìm tới tiến thì cứ liên hệ đi tiến sẽ đưa anh em vào trang nhé à, đưa anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em đăng ký trên trang đấy thì cái trang nó không chỉ riêng một kèo nào đó anh em mà nó còn bốn năm kèo các chục kèo chấp khác nữa kìa kèo tài xỉu cũng các chục kèo khác đấy rồi cốc hay thẻ cũng vậy hết rồi kèo à, cả hai đội ghi bàn rồi kèo lẻ chẵn nói chung rất nhiều mã kèo cho anh em chơi nạp rút thì nó cực nhanh luôn nạp rút một một cực nhanh trong vòng 10 giây 20 giây thôi đó mà nó cực kỳ uy tín và nó bảo mật luôn nhá đấy thì ok uh, trước khi mà đưa ra những cái tỷ lệ kèo nó nó nó chuẩn nhất để cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái uh, uh, về về cái phong độ cũng như về cái lịch sử đối đầu và cái bảng xếp hạng của hai đội bóng này nhá đây anh em trước tiên thì anh em nhìn vào cái phong độ thì có thể thấy là cái thằng uh, Sporting đội chủ nhà Sporting có được tổng cộng là uh, 5 chiến thắng 5 chiến thắng, hai trận, ba trận hòa và một thất bại ở chín vòng đấu gần nhất trên mỗi đấu trường đấy riêng cái trận đấu với cái thằng Vicente thì tạm thời nó bị hoãn lại nhé anh em đấy thì đây cũng là một cái phong độ khá là tốt dành cho cái thằng ờ, Sporting nhé anh em nhưng ờ, đáng tiếc cho nó là ở cái trận lượt đi tại cái uh, uh, giải đấu cúp C2 vòng tứ kết vừa rồi thì nó đã phải nhận một cái thất bại với tỷ số là sát nút 1-0 trước Juventus đó thua ngay trên sân nhà của Juve với tỷ số 1-0 cũng là một cái kết quả không đến nổi tệ dành cho Sporting nhé anh em nhưng mà Tiến sẽ cho anh em xem thêm về ít thông số của trận đấu này ở trận này thì gần như là Sporting kiểm ờ, sóc bóng hoàn toàn trước Juve luôn em nó 58% trong đó có 15 pha dứt điểm với 6 pha dứt điểm gây nguy hiểm này so với Juve chỉ có 42% kiểm soát bóng thôi và 9 pha dứt điểm có 3 pha gây trúng đích và mang lại một bàn thắng cho Juve đó xét về mỗi yếu tố thì cái thằng Martin này đều chơi nhỉnh hơn đó chơi hay hơn khá là nhiều so với cái thằng Juventus ở trong cái trận đấu này cũng như về cái kèo góc thì giờ Sporting cũng có đến 9 góc đó so với uh, Juve chỉ có 3 mà thôi đấy thì xét về tất cả riêng tiếng thấy trận đấu này uh, cái thằng Sporting nó đã làm tốt hơn cái thằng Juve rất là nhiều nhưng mà đáng tiếc cho nó là à, do một phút mất tập trung thôi đã bị Juve phản công và nâng tỷ số lên là 1-0 cũng như là cái tỷ số cuối cùng của trận đấu này từ cái pha lập công một công từ phút thứ 73 của cái thằng Gatti đấy thì đây cũng là một cái lợi thế nho nhỏ dành cho đội khách uh, Juventus trong cái trận đấu uh, vào đêm nay nhé anh em đấy thì quay lại với cái phong độ À, của hai đội bóng này thì sau khi thua cái thằng Juventus tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà của Juve ở cái trận lượt đi vừa rồi thì Sporting có đã có được một cái trận đấu quay trở lại sân nhà của mình nhưng đáng tiếc cho Botin lại tiếp tục thể hiện một cái phong độ không được ổn cho lắm khi mà nó để cho cái thằng Agoka cầm hòa với tỷ số một điều đó tại cái vòng đấu mà ngay trên uh, sân nhà của Botin tại giải đấu World Cup gia Bồ Đào Nha còn anh em nhìn sang đội uh, khách này đội khách Juve thì sau khi mà trải qua cái chuỗi trận mà 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường thì bất ngờ Juve lại trải qua những cái chuỗi trận gần đây không được tốt cho lắm anh em đó khi mà nó có một cái trận hòa 1-1 với cái thằng Inter Milan tại cúp Coppa Italia cũng như là mới đây nhất là trận thua 1-2 trước Lazio tại Serie A này đó vào và trận thua 1-0 trước uh, Sassuolo ngay trên ờ, sân của trong sân nhà của Sassuolo luôn đấy thì về cái trận thua này Tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số về cái trận thua này này thì sau Juventus để thua cho Sassuolo thì nó chỉ có được 44 điểm sau 30 vòng đấu mà thôi đó và hiện tại cái cơ hội mà để Juve nó cạnh tranh vào cái vị trí top 4 á, thì càng ngày nó càng xa hơn nha anh em đó hiện tại nó kém cái thằng AC Milan đến tổng cộng là 9 điểm cách biệt đó với 9 điểm nhưng phía trước Serie A chỉ còn có 8 vòng đấu thôi đó nếu như mà Juventus muốn nuôi cái cơ hội cái hy vọng mà giữ cái top 4 châu Âu đó vào cái top 4 để giữ một cái vé cúp C1 châu Âu mùa sau thì bắt buộc nó phải à, thắng liên tiếp tất cả các trận đấu còn lại và chỉ đợi cho một trong bốn cái đội bóng đầu bảng mà bị sảy chân thôi nó mới có cơ hội thôi đúng không anh em bây giờ mọi cái điều à, kiểu như là áp lực trắng tay ở mùa giải năm nay sẽ đến với Juventus nếu như à, à, mà mà nó không thể làm tốt ở cái giải đấu trường C2 à, ở vào, vào cái trận đấu đêm nay đấy cho nên theo tiếng nghĩ thì à, với những gì mà Juventus nó đang đón nhận ấy nó cũng như là cái số điểm nó không có được uh, ổn cho lắm tại Serie A đó và khó chen chân vào cái vị trí top 4 thì chắc chắn nó sẽ hướng đến một cái ngôi vô địch tại cái giải đấu cúp C2 châu Âu để tiếp tục giành cái vé dự cúp C1 châu Âu nhờ đăng quang ngôi vô địch C2 đúng không anh em đấy thì như những gì Tiến đã phân tích thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm uh, Tiến sẽ cho anh em thêm xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hàng này đây anh em thì trong lịch sử đối đầu ở ba vòng gặp nhau gần nhất thì Juve hoàn toàn nắm lợi thế trước cái thằng uh, Sporting với hai chiến thắng một trận hòa. Đấy thì Tiến sẽ cho anh em xem thêm uh, một ít thông số gần đây uh, về các cuộc uh, uh, thi đấu gần đây nhất của hai đội này. Thì về cái thằng Juventus đội khách thì ở 6 trên 7 trận gần nhất trên uh, à, thì cái thằng Juve này đều có dưới 2.5 bàn thắng anh em đó ở 6 trên 7 trận ờ, mà mà Juve thi đấu gần nhất đều có từ 2 bàn thắng trở lại mà thôi một cái thông số khá là khiêm tốn dành cho các hàng tiền đạo của Juventus đấy và với những gì tiến đã phân tích cũng như là với cái uh, uh, lịch sử đối đầu và cái phong độ của hai đội thì uh, cùng với cái cái uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra ở thời điểm hiện tại ấy thì tiến sẽ cho anh em các mã kèo mà anh em có thể đầu tư đây nếu như mà anh em học máu trùng ý với tiếng anh em có thể đầu tư luôn nhé còn không thì anh em có thể xem như là tham khảo thôi và cũng có thể đánh ngược lại ở các mã kèo này đấy hợp mã thì vào còn không thì thôi nhé anh em đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiếng đó chính là vào cái mã kèo là tài 2.25 cả chặn này đấy cùng với đó là anh em có thể đầu tư thêm cho tiếng vào mã kèo là tài ngay trong hiệp 1 với mức là 0.75 thì tiếng dự đoán trận đấu này sẽ có tỷ số là nghiêng về thứ 21 dành cho Sporting cũng có thể là 21 dành cho Juventus đó cho nên anh em có thể à, Ờ, đầu tư vào cái mã kèo tài đó chính là cái mã kèo mà an toàn nhất ở trong cái cuộc đối đầu này vì với là trận đấu ờ, khá là quan trọng đối với Ju Juventus cũng như Sporting Sporting nó chắc chắn nó sẽ chơi phản công tổng lực trong cái trận đấu này đấy cũng như là Juve nó sẽ chơi phòng ngự phản công thì nếu như mà Sporting nó làm tốt ở cái trận đấu này thì sẽ có ít nhất là hai bàn thắng cho Sporting đúng không anh em đấy nhưng với những ờ, cái pha phòng ngự phản công cũng rất là xuất sắc của Juventus thì chắc chắn Tiến cũng tin là trận đấu này sẽ có bàn thắng được cho Juventus đó và Tiến nhận định cái trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-1 nghiêng bỏ tin và hai đội sẽ kéo với nhau vào cái hiệp phụ đấy nếu như mà anh em hợp máu chung ý với Tiến anh em có thể đầu tư mạnh vào cái mã kèo tài 2.25 cả chặn cùng với mã là à, tài xỉu 0.75 ở ngay trong hiệp 1 nha anh em Ok thì đây chỉ là những cái mã kèo mà Tiến đưa ra để cho anh em à, à, tham khảo thôi nếu hợp mã hợp máu mà trùng ý thì vào còn không thôi đấy còn những má kèo chuẩn hơn thì chắc chắn là trước giờ bóng lăn ấy tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em chơi đó còn để chơi trên trang có một cái trang chơi uy tín cũng như là uh, muốn vào nhóm cùng đầu tư kiếm lãi kiếm cơm gạo với tiếng ấy đặc biệt là những anh em mà đang thua tha sau bờ này đó muốn có một cái trang chơi uy tín uh, hoặc là những anh em mà uh, am hiểu về banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang nào để chơi uy tín ấy thì cứ liên hệ ngay với tiếng đi chỉ cần anh em có được cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là anh em có sử dụng ví momo thì chỉ cần một trong hai cái nền tảng đó thôi thì tiến sẽ trực tiếp hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái tài khoản chơi trực tiếp trên trang nhé cũng như là sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn để cho anh em nhận những cái mã kèo mà chuẩn nhất trước giờ bóng lần mà tiến đưa ra thì nói chung anh em tin tưởng thì hãy liên hệ nhé còn những ai mà sợ bị lừa này nọ thì tốt nhất đừng có liên hệ làm gì để mất thời gian hai bên thôi đấy tiến cũng không có rảnh mà đi giải thích với anh em làm làm cái gì hết nếu như mà anh em tin tưởng muốn có một trang chơi muốn vào nhóm thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em nếu như đã đạt đủ cái điều kiện mà tiến nói đấy còn cái nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí luôn không thu một đồng lọc phí nào từ anh em hết đó thì cái để liên hệ với tiến anh em có thể liên hệ qua cái số zalo 0963 731 346 đó hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong cái video này đấy facebook cá nhân này telegram fanpage cùng với tiktok anh em có thể liên hệ trực tiếp một trong bốn cái đường link dưới phần mô tả trong video nhé còn không thì cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo 0963 731 346 tiến cũng có ghim cái số zalo ở trong màn hình phía dưới cái video ấy ok thì uh, Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây Nếu như mà anh em học mã trùng ý với Tiến ấy Thì anh em vào luôn Còn không thì cứ vào nhóm đi Nhận những mắc kèo chuẩn hơn Rồi lúc đó đầu tư cũng chưa có muộn đúng không Cũng như là sẽ có một cái trang chơi uy tín hơn luôn Đó thích vào mã nào thì vào Không cần phải chơi bóng ngoài qua thầu qua cò Ok thì Tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng các mã kèo mà anh em đã đầu tư nhé Và cũng chúc cho anh em cùng với gia đình là à, có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nhé